bên tay phá này theo hướng à, cánh tay này của mình thì vào khu công nghiệp nha các nhà từ vị trí này vào trong khu công nghiệp tầm khoảng là 1,5 km nha chỉ tầm khoảng là 1,5 km thôi ạ à. rất là gần rất gần rất gần ạ à. và đây là mốc lối giới của tuyến đường số 4 nha đây à, cả nhà thấy ạ à. đây là mốc lối giới của tuyến đường số 4 ạ à. đây là mốc đầu tiên bây giờ đi thẳng vào bên trong kia đó rồi từ mốc này từ mốc này đi vào bên kia theo chỗ cái xe này của mình này này đó, à, ngay chỗ cái xe của mình đậu và mép chỗ cái cây á đó cái cái móc nữa tay cái nhà đi theo mười trong mình ạ đó có cái móc nữa là lộ giá nó 42 mét nha cả nhà đây móc này và tuyến đường số 4 này nó sẽ làm rất là nhiều đoạn đó mà sau này kỳ nối lại với nhau làm nhiều đoạn với nhau đó mà nói nha cả nhà cho nên nó là có một số chỗ thì nó chưa cắt cây còn có một số chỗ là đã cắt cây rồi thì đoạn này là đã được cắt cây nha cả nhà cả nhà hãy theo, theo chân mình tới cho móc này này đây cái móc này này đó đây là cái móc này của móc này này cả nhà đây đây là cái móc thứ hai như vậy thì tính từ vị trí móc này đi qua móc bên kia là 42 mét điều đặc biệt nữa điều đặc biệt nữa đó là ngay vị trí này ngay vị trí này có một con đường là con đường này này cả nhà đây con đường này đó là con đường của nhà nước thì nó hiện tại nó đang tầm khoảng là 56 mét nhưng mà tương lai thì nó tầm khoảng là 12 mét hay 19 mét nha cả nhà thì mình cứ nói thực tế đây hiện tại trên thực tế trên số thì nó là 6 mét nó 6 mét rồi ngày hôm nay mình quay vị trí này với mục đích là sẽ review cho cả nhà gần 30 lô 20 mấy lô thôi nha cả nhà cho nên mình cho là 30 lô luôn nha thì tính từ cái mép đường này đây từ vị trí này là cái từ vị trí này này cả nhà những lô đất ở đây cực kỳ đất địa đây tính từ cái mép đường đấy để thấy vào bên trong kia thì bên mình sẽ cắt ra với diện tích là 10 nhân cho 40 có 100 mét thổ cư Nha cả nhà giá bán là 200 triệu trên 1 mét ngang như vậy thì à, tương đương với một lô là 2 tí nha cả nhà một lô là 2 tí trong đó thì có 100 mét thổ cư rồi ạ à. đây sẽ thấy ở đây từ mép đây sẽ thấy ở đây là một bên nha một bên này cộng với một bên một bên này tính từ cái suối cái này xa xa từ cái suối cái nhà xa xa từ cái suối đó theo tuyến đường số 4 chạy thẳng lên đây ở bên này mới nhiều nè bên này mới nhiều cứ cách ra là 10 nhân cho 40 có 100 mét thổ cư cứ như vậy mà tính như vậy thì tương đương một lô là 2 tỷ thôi mà 10 nhân 40 là sao ạ có 400 mét 400 mét mà có 100 mét thổ cư rồi nếu mà tính mà giá khi mà nó hình thành thì có phải chúng ta quá lời đúng không ạ quá lời quá lời à, quá lời và hiện tại đất nó còn quá rẻ và đặc, được điều đặc biệt đó là tuyến đường số 4 và tuyến đường số 3 là trong một trong những cái vị trí mà rất là nhiều nhà đầu tư đang tìm đón cũng như là săn lùng đang tìm đón và săn lùng như cả nhà và hình như là không còn hàng để mà săn lùng nữa hoặc nếu như còn thì hàng nó lên rất là cao rồi nếu mình mua với diện tích lớn à, à, với diện tích lớn cho nên hiện tại cái vị trí này vô cùng đất địa cho mình ạ à. à, chủ đầu tư sẽ cắt ra như cái nhà sẽ cắt ra cắt ra là 10 nhân 40 có 100 mét thổ cư giá chỉ là 2 tỷ trên một lô 2 tỷ nha tương đương là 200 triệu trên một mét ngang như vậy thì mình à, sơ lược và tuyến đường số 4 này cũng như là khu nghiệp Picamax khu công nghiệp Picamax có quy mô là 6.300 hectare nằm theo hướng bên tay phải này của mình kéo dài đến là bốn xã đó là tính từ Phú Giáo đi lên á, là Tân Lập Tân Tiến Tân Hòa và Tân Lợi như vậy thì hiện tại mình đến khu vực này thì nó sẽ thuộc là ấp Vân Y ấp Vân Y như cả nhà ấp Vân Y của Tân Lợi qua chúng ta sẽ kéo đi thẳng ra đây tuyến số 4 tuyến số 4 nha à, tuyến số 4 thì nó có tổng chiều dài là 8,5 km và lộ giới nó là 42 mét Hiện tại mình review rất là nhiều lô đất ở tiếng số 4 này Thì nếu như cả nhà muốn mua một lô đất tại khu vực này, tại vị trí mình đang đứng này Thì hãy liên hệ ngay cho mình theo số điện thoại 0972 332 894 Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau ạ à.